Nhắn à, FF1 à, ra 4 số 0 đúng không? Dạ. Bây giờ bây giờ chị nhập vô là 7806 đi. Đợi tí nha em gái ơi. 7 đúng rồi, chị thì chị nhớ hai số thôi, một số mà cài đặt là 5831 còn cái số canh clip là 7806. Rồi. Rồi sau đó nhấn phím ship. Rồi, xe xe le. Rồi nó nó nó hiện gì đang hiện gì e à? rồi bây giờ nhấn phím à, nhấn phím ship lần nữa đợi xíu rồi, đợi xíu à, Đúng rồi, chị móc 10 kg lên đi đúng rồi đúng rồi chị chị chị bấm rồi chị bấm giờ số cái gì đó chị nhập vô là 10 kg ba trăm hai hóa đơn ba trăm tư ba trăm rưỡi gì đó rồi sao xong chưa Rồi. Rồi. Rồi xong ờ, rồi nhấn phím ship. Đợi xíu nó đang quét á. Lot 2. Lot 2 nhấn phím off. Ờ, off trên cái remote đó nha. Mà tắt đúng không? Thì phím off trên remote á, đừng có phím không phải phím off trên ờ, cái cân đâu. 22.0 rồi cái đơn vị nó tầm bậy rồi cái nghĩa là đang là đơn đơn vị bao á cái đèn bao nó có sáng không không bây giờ coi trên cái cân cái đèn cái chỗ cái chỗ cái đèn nó có chữ LB á cái đèn LB nó có sáng không không có sáng gì hết chứ STB là dấu chấm đỏ sáng là đúng không rồi còn cái hon cái chữ ta, rồi nó có sáng chỉ có cái đèn từ đèn số 2 từ trái à, từ từ từ phải sang trái nó có sáng không trái qua từ trái qua STB là chấm đỏ rồi nhưng mà cái cái, cái... nhưng nhưng đổi, đổi gì hết. rồi để coi lại tại vì cái đó đang đơn vị